rồi khi mà đấu đấu quay xong rồi thì thì cho cho ông coi và đưa đưa lên mạng xã hội như vậy? Cái xã hội để mà được được hết á giống như lúc lúc trước về quê á mà không có anh hai á cũng vậy nữa. á

Đối với Messi chủ động ngay từ phần sân của đối phương đã khiến cho không chỉ Mùa ba đang ở trong chế độ khá thì chế độ gì hả ba? Không thể triển khai được bóng một cách hợp lạc và bắt đầu lộ ra chế độ gì hả ba? Cố gắng để phát bóng lên phần sân của đối phương nhưng chúng ta cũng ngay lập tức chuyển sang sơ đồ phòng ngự số đông khi bị mất bóng và điều này đã phải nữa cái tích chắc chắn ba đang quay quay video đúng không ba ba quay quay là ở từ khóa rồi mày làm khóa rồi mày làm chính rồi ba chính khóa khóa cũng được rồi đổ kia kia đít đít dầu à đỏ tầm bông luôn không không nhưng sẽ rất khó để duy trì một đội chơi pressing trong suốt 90 phút. Trong hiệp 1, U20 New Zealand không tạo ra được tình huống nguy hiểm nào khi chúng ta áp sát, nhưng sang đến hiệp 2, khi đội tuyển U20 Việt Nam chưa chậm lại, thì các cơ hội để những đội bóng này cũng nhiều hơn. Dù ai cũng biết, giờ thể lực là thứ quan trọng nhất trong đội tuyển U20 Việt Nam, nhưng chứng kiến các cầu thủ trong một trận đấu thực hiện liên tục các pha đua tốc độ, do khó cản phá và trên chiếc máu mỏng với các đối thủ có thể hình vượt trội. Câu hỏi đặt ra là liệu điều này có ảnh hưởng đến hai trận đấu nữa cũng sẽ diễn ra trong tuần này hay không? Chúng ta có thể cảm thấy tiếc nuối vì không được qua điểm. Tàu, mày quá! Nhưng không có nỗ lực, sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là khát khao vận. Không. Hoàn toàn có thể đưa đẩy. Rồi.